đó xe mấy chú chạy này không hả chú kia chạy này hả chú này chạy này không thấy không Hello cả nhà, là, là Toàn đây Hôm nay Toàn à, tiếp tục đi vào tiếng số 4 nha cả nhà Thì ngay vị trí này là ngay vị trí mà đang à, làm này Công trình hiện tại đang làm cực kỳ đông Cả nhà thấy thì à, Đây, mình đi xuống ở đây Ở đây xe đang múc này Đó, Cả nhà thấy không ạ Công trình đang làm này Cống cống đã được đưa về rồi cả nhà Thì ở đây thì à, cả nhà thấy thì à, Cái à, tiến độ thi công à, của công trình đó thì à, cũng đang được đánh nhanh tiến độ à, bên này thì xe xe này là gọi là ba gũi ra cho nó thấp xuống xe này là xe múc ờ, đô đất vào cái xe xe ben này và chở đi một nơi khác lắp lại ở cái nhà thấy thì ở đây này phía à, xa xa đằng kia cái chỗ cầu kia thì ờ, đang được ra đá mi toàn định đây lấy cam nhưng mà lấy cam của toàn ờ, hôm nay nó bị hư rồi không bay được cho nên tới tầng gì tầng chứa xong rồi tầng sẽ ra đời tầng bay cả nhà xem thì ờ, nhớ ủng hộ cho toàn nha toàn sẽ quay video và cập nhật thường xuyên ở khu vực này hôm nay thì ờ, toàn đang đi ờ, vào buổi trưa bây giờ là 12 giờ nha cả nhà bây giờ là 12 giờ cả nhà thấy thì hiện tại tiến độ thi công đang được đánh nhanh công trình đang làm gấp rút mình vẫn thấy là công nhân vẫn hoạt động bình thường mặc dù thì đang là 12 giờ rồi mà vẫn còn làm nó chưa nghỉ trưa thì không biết như thế nào và ngoài à, đây mình đang đi xuống phía cầu này ngoài ra thì à, ở trên tuyến số 4 này cũng có à, xây dựng nhà này cái nhà thấy ở phía bên kia là có có một công ty đó có một à, nói chung là đã đã xây nhà để mình đón đầu à, quỷ vạch nha cả nhà rồi cái nhà hãy theo mình cái nhà hãy theo mình đi đi đi ra đây chỗ đây là có cái à, xe đang đang làm này xe này cũng đang làm này ngoài ra thì xe chở đất ừ, chạy dọc đường này nhiều lắm để cả nhà hãy theo mình nha à, mình đang mình đang đi ra hướng này đang đi xuống cái cầu phía xa xa bên kia là à, đầu tuyến số 4 đó. thì à, theo toàn thì à, được biết á dự kiến thì à, sẽ đổ nhựa trong năm nay Nói đoạn nào xong á thì sẽ đổ nhựa đoạn đó đoạn nào chưa xong chưa cắt cây thì người ta sẽ cắt cây và người ta sẽ làm sau người ta sẽ làm sau cho cả nhà đoạn nào mà đang gấp rút như thế này thì sẽ nhanh đổ nhựa thôi mình đi ra đây đó mình quay video cho cái nhà à, cập nhật rồi sau này á sau này mà cái nhà có à, mua đất đầu tư thì cứ liên hệ cho toàn toàn sẽ cập nhật thường xuyên toàn à, ở đây nha cả nhà toàn ở đồng phố này thì sau này toàn cũng xác định là toàn sẽ ờ, vào đây toàn sinh sống hiện tại thì toàn cũng đang có một lô ở trên tuyến số 4 này hy vọng thì à, à, về tương lai thì sẽ phát triển tốt vừa tương lai thì sẽ phát triển tốt cũng như là à, cách của toàn đầu tư sẽ hiệu quả cả nhà nếu mà có mua đất thì cứ liên hệ toàn nha ở phía bên này thì cũng có cái nguồn này cả cả nhà. tức là cũng có ờ, những lô mà người ta đã phân lô rồi này ở phía xa xa này này à, ở đây thì người ta uh, chắc là múc đất ở chỗ khác đối với chỗ đây xong bắt đầu ban ra hoặc là ban uh, ở trên cao ban xuống sau uh, sau này thì chỗ này nó có dốc hay không thì toàn không biết nhưng mà chắc tôi nghĩ cái chỗ có cầu thì chắc có độ dốc với cả nhà nhưng mà độ dốc thì nó không có nhiều đây con gái của mình này. hôm nay uh, đi theo ba quay video hả con gái rồi đi xuống dưới này à, quay cho cả nhà cập nhật nha nếu bay lấy cam thì nó dở hơn rồi bay lấy cam thì toàn bay xong rồi toàn vừa toàn toàn làm video nó dở hơn cho cả nhà nhưng bây giờ toàn về thực tế như thế này thì cả nhà xem á cả nhà nhớ ủng hộ toàn nha đây uh, xe như xe này toàn thấy múc đất chủ bên kia chạy qua bên này đổ rồi ở đây, ở đây là trá rồi đã đưa được ờ, đổ rồi này chuẩn bị làm này bên kia thì bê tông đổ trộn đổ làm cầu cả nhà sau này làm xong thì cầu sẽ đó cái cầu sẽ sẽ sẽ, sẽ uh, ờ, ờ, lắp bằng phản quang chúng ta sẽ chạy sẽ đi được thì cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ cho toàn nha thì tổng vây bao nhiêu ở đây thì cho cái nhà cùng xem thôi có đá đã được đổ này đá là đổ được nhiều lắm cả nhà đá đổ nhiều lắm á chúng ta sẽ ờ, di chuyển từ từ ra đây cả nhà thấy không ạ rất hay đúng không cả nhà toàn không quay thì uh, không quay những video này thì cả nhà thì làm sao biết được uh, tiếng số 4 cập nhật như thế này mặc dù có một số anh em khác quay như hoặc là chụp hình nhưng mà uh, cũng uh, không bằng toàn hàng ngày cập nhật ở đây đâu cả nhà ở dưới kia là cái cầu xa xa anh kia là đã được làm hết rồi cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ cho toàn nha rồi bây giờ toàn sẽ đi uh, đi xuống cái chỗ cái cầu một xíu đi xuống cái cầu một xíu đây đang sẽ ra đây cái nhà thấy không ạ đây là đá này đã được đổ này cả nhà đổ nhiều lắm nha cả nhà còn đây là cầu này đang được giáp đát này đổ bê tông rồi cả nhà nó đang được đổ bê tông này đá bên này chắc cũng đỡ đổ bê tông á đây là mình đi cập nhật uh, tiến độ thi công của tuyến số 4 nha cả nhà đó cầu đang được làm á bên kia xe đang đổ bê tông 12 giờ rồi vẫn còn đang làm đó cả nhà thấy không ạ à? đá này đổ, hiện tại thì mình nghĩ là đá này để phục vụ đổ bê tông bên này cả nhà đổ bê tông cầu á sau khi làm cầu xong thì mới mới mới hoàn tất được cái cái đoạn này tức là mới hoàn tất một số cái ờ, hạng mục ở đoạn này á rồi sau đó mới đổ mới, mới ra nhựa được thôi bây giờ mình sẽ đi lên với con gái của mình hôm nay thì ờ, không có ai ở nhà trong trong con không ai ở nhà trong bé cho nên ờ, dẫn bé theo cảm ơn với video cập nhật cho cả nhà cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha à, video của toàn à, xin phép uh, dừng tại đây đó toàn sẽ làm những video sâu hay hơn cho cả nhà còn mua đất thì hãy liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 ạ à.